Xin chào tất cả mọi người Xin chào Lại là Phước Sửu Và Hana Rồi tụi mình sẽ hôm nay sẽ review một cái lớp hồng rất là lớn tại cái phân khu à, Florida của dự án à, Nova Phan Thiết Dạ, Florida là phân khu số 7 nha anh Đây là một cái clubhouse à, lớn hơn cái lớp clubhouse lúc nãy mình đi Dạ yeah. Dạ, à, cái này là view của nó là view hồ nha anh chứ oh, quá rất là đặc biệt à... rồi à, xin mời Caramel và mọi người à, đi à, vào à, phân khu à, Florida phân khu 7 này ha dạ vâng thì uh, trước khi mà bước vào clubhouse thì mình sẽ thấy uh, uh, ở đây được bố trí cũng rất là nhiều cây xanh nè phía bên trong uh, nhà và ở trên là kính nha anh à vậy hả ờ, mình à, trong một tòa nhà và có những cây xanh và có những cái lớp kính ở bên trên cảm giác giống như là mình đang, ngoài trời ngoài trời không đúng rồi mà ánh sáng tự nhiên làm cho mình cái không gian nó rộng và nó cũng rất là thoải mái nó cây xanh nó cũng tốt rồi à, thì à, Phước Sửu và Hana sẽ trải nghiệm một cái à, ờ, clubhouse cực kỳ lớn của cái phân khu Florida này Một cái hồ, view hồ cực đẹp phải không? Dạ vâng đúng rồi à, khác với cái ờ, clubhouse mình vừa xem á thì cái clubhouse này á là cái view chiu chiu ra nhìn ra hồ thì uh, uh, mình cùng tham quan nha anh Chà, à, quá nhìn, chiêu luôn á Nhìn hồ và nhìn tất cả các góc biệt thự ờ, đơn lập cũng như nhà phố đủ màu sắc luôn anh à. là không phải chỉ có màu xanh xanh không mà là màu đủ các loại màu sắc luôn à, Hana ơi, ở đây là có hồ bơi cảm giác như là đa số là hồ bơi ở đây là tràn bờ hết phải không Hana? Đúng rồi Cảm giác rất là đẹp luôn Đây gọi là hồ bơi vô cực á anh À, hồ bơi vô nhìn, cực phải không? Nhìn không có điểm cuối luôn anh À, <laughs> nhìn, không có điểm cuối luôn à, Phía xa kia là những cái căn à, song lập của um, phân khu Florida. Dạ, yeah, ờ, à, song lập cũng như là nhà phố luôn anh. À, một cái lớp hậu rất là lớn và nằm trong một cái khu uh, khổng bao rất là lớn của dự án Nova và Phan Thiết Hana. Yeah. Dạ. Hana cảm nhận như thế nào khi bước vào một cái club house lớn và có cái hồ bơi vô cực như thế này? Dạ, yeah. Ờ, à, thì thực sự thì cũng rất là ấn tượng uh, ngoài cái cái màu sắc của nước á, thì uh, của cái các hai cái hồ lớn thì ở đây thì uh, khách hàng được nhìn tất cả cái view của tất cả những cái shop house cao cũng như là phố và tứ cực gọi là sắc màu đa sắc màu của bốn mùa luôn à, rất là nhiều không gian quá tuyệt vời không Anna à, ừ, khi mà mình là, à, được sở hữu những cái căn biệt thự này shop house này nhà phố à, với một tầm view gọi là rất là rộng view vườn view garden không Anna dạ đúng rồi à, cái này là đặc biệt là ngoài cái view garden view vườn ra là mình có cái view hồ cũng rất là đẹp anh ơi đây là những cái hồ này thì có thể ờ, quý ờ, các anh chị khách hàng có thể là sở hữu căn nhà ở Florida có thể kết in ở tại cái những cái vòng xoay tại ờ, giữa hồ luôn nha. Wow, mình có thể làm giữa hồ luôn đi. Bán đảo anh. À, mà một cái uh, bán đảo một cái hồ cảnh uh, quan rất là lớn không? À, mình có thể kết in và nhìn vào cái hồ bơi ra bơi này. À, chủ đầu tư ở um, tại dự án Cô Rạch này dù đến từng chi tiết nhỏ đó đồ nhìn xuống hồ và dọc theo cái hồ là có những cái cung đường á ừ. đi bộ rất là mát nữa À, ở đây thì rất là nhiều loại cây và điều đặc biệt ở đây là cái mức độ phủ cây xanh của dự án này nó rất là nhiều vòng em rất là ấn tượng vì cái ờ, cây xanh cũng như là hoa chủ đầu tư cũng rất là chăm chút từng chút từng chút một ấy. gần như là à, những cái dự án ở đây là hòa mình với thiên nhiên và kết hợp thiên nhiên và con người chính xác anh <laughs> rất là thích à, có biển có núi có đồi có hồ bơi có sông phải không dạ vâng kết ờ. hợp nên một cái dự đa màu sắc và gọi là à, thiên nhiên à, trở về với thiên nhiên trở về với những cái cội nguồn mà của nha à, những cái truyền thống à, từ lâu ra đời là không à, Hà Nam ờ, khách hàng sau khi là khách đi chơi ở những cái khu công viên 25 ha cũng như 16 ha ở những cái phòng quay mặt trời hoặc là tất cả những cái điểm như biết thì uh, quay trở rồi uh, Phước Hữu và Hana để mình ra mình uh, trải nghiệm một cái uh, uh, khu vực gọi là <laughs> cái này gọi là gì cái này là uh, khu vực chết in uh, hồ uh, hồ thủy cảnh đó có một là cái bán đảo không anh rồi <laughs> một cái bán đảo nhỏ của cái phân khu Florida là một cái nơi gọi là trải nghiệm và uh, nhìn về sự nhìn về cái view uh, của cái lớp hau lớn này còn anh ơi à, dùng từ lúc hầu với một cái cách thiết kế rất là tân à, à tân cổ điển phải không à, kết hợp hiện đại à, hiện đại kết hợp hiện đại và những cái căn nhà à, cổ điển à, đa cổ điển đa màu sắc không à, với một cái dự án có tầm cỡ tại à, Phan Thiết à, với quy mô lên đến là 1.000 hecta 1.000 hecta 16.000 căn khoảng khoảng 16.000 căn biệt thự cũng như là phố dạ. rồi à, để có nhiều cái thông tin hơn à, về cái dự án à, Nova Phan Thiết và chi tiết là cái à, phân khu à, Florida thì à, quý anh chị và các bạn à, hãy alo ngay cho Phước Sửu và Hana à, gọi cho mình nhé à, chúng mình sẽ à, cho quý anh chị những cái bản báo giá là cực kỳ hấp dẫn và những cái hình thức thanh toán là cực kỳ à, với hợp lý đúng rồi với chính sách bán hàng và những lựa chọn những căn có vị trí đẹp nhất thì hãy gọi cho à, kênh của mình ha ừ, mình sẽ cung cấp thông tin và cho anh chị một cái cơ hội đầu tư tuyệt vời tại à, Nova Phan Thiết dạ. rồi xin, xin chào, chào. anh chị